Thank you. nhiều khi tay trắng trong bàn tay số không số một hai ba chiều ra con mấy nồng tháng bảy sao tư tình yêu chung thủy bao năm thân tôi đang mang kiếp thân tôi lại nặng nề với tình yêu chung thủy lòng hiếu thảo với thân sư nàng mang từng hạt thóc hạt cơm tươi vẫn mãi kiếp con người nhiều khi tay trắng trắng yêu cha con mới, tôi vẫn đang mơ chín năm tám bảy sao tư tình yêu chung thủy cái thân tôi lại nặng nề với tình yêu chung thủy lòng yêu thôi từng hạt thao khát cơm tươi vẫn mãi kiếp con người nhiều khi tay trắng trắng bao tay vẫn mòn kiếp con người vẫn mòn kiếp con người nhiều khi ta chẳng trong bàn tay vẫn mòn kiếp con người như khi tay chơi trong bàn tay nhiều khi tay chơi